À, rồi chào em à, Sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan kho siêu quận 9 thì em thấy phòng kia mình đẹp không? Đẳng cấp không? Em thấy phòng thì cũng rộng nhưng mà bị một cái em thấy hơi bất tiện là tự nhiên cứ phải đi vòng vòng vòng á vòng vòng làm sao em? Ý là em em đang muốn tập, thí dụ như em muốn tập ngực thì em tập cái máy này cái em lên tầng khác em phải leo một thang lên tầng khác cái em lên một thang lên tầng khác em thấy nó hơi bất tiện. do do em không không thuê BT. BT chắc chắn nó sẽ xét cho em một cái lịch phù hợp chứ ai mà đi kiểu đó nó nên cái đây là dịch vụ membership đúng không qua dịch vụ này em còn tiền cái nữa anh đẩy em qua dịch vụ PT phát một là giải quyết được vấn đề của em rồi đó đó là vấn đề thứ nhất vấn đề rồi. thứ hai nữa là em thấy ở đây nó cái phần nhà vệ sinh đó sao nó có một cái là ví dụ như em đang tầm lầu 4 mà em muốn đi em phải đi xuống hai lầu không có chuyện đâu chuyện bình thường em tập gym thì nó phải như vậy thôi chứ bây giờ tập gym phòng vệ sinh không lẽ nó nó bố trí tùm lum tùm la chỗ như vậy nó nó nó nó vỡ hoạch cái hạ tầng người ta cái chuyện đó là chuyện bình thường mà hỗn hồn đó em nói đi phải nói lại không có cái phòng vệ sinh nào nó biết như đây thận thội thế đó đó nó tập trung một khu đó đây mình giải quyết những vấn đề nào đó nó riêng tư nó thoải mái trong cùng một khu đó thì nó sẽ nó sẽ gì lịch sự hơn nó sẽ happy và thoải mái hơn nó không hưởng tới chỗ khác chứ em đi chỗ khác tự nhiên mới mở cửa ra xong rồi có phòng vệ sinh thằng kia tập ngoại địa hàng vô xin lỗi em chứ trời ơi đời ai biết được đúng không đâu biết giới tính thứ ba thứ bốn năm sáu bảy tám gì đó thì vứt chết nhưng mà thôi giờ là vấn đề đó thì à, à, ở cái phòng gym này thì nó có những cái gói dịch vụ à, membership khác nhau thì em đã bỏ thời gian tới đây rồi chắc không phải tới chơi đúng không đó nhìn em thì đâu giống tới chơi đâu và anh đây cũng rất vui được giới thiệu với em báo về một cái mức giá cực kỳ khủng khiếp và sốc hàng ở phòng tập gym này em chỉ cần tốn 13 ngàn thôi em sẽ tập được ngày em thấy sao mỗi ngày em đưa anh 13 ngàn 13 ngàn một ngày anh cho em thấy mức giá 13 ngàn một ngày chứ không không có thằng nào trên đời nó rảnh để một ngày nó đưa 13 ngàn và cũng không có ai nó rảnh để nhận 13 ngàn đúng không em đó ý là cái, bây giờ cái mức bá, giá 13 ngàn một ngày này là em phải đóng một cục bao nhiêu đó anh thích anh thích tư vấn những người đã biết nha em em hỏi câu này đã biết rồi đúng không em hỏi câu này anh anh đỡ tốn cái quy trình anh ngồi giải thích một lần ok 13 ngàn 13k nhân 365 nhân 3 một gói dịch vụ 3 năm để thay đổi vóc dáng người em à, em em phải đóng một cục 3 năm thì mới có cái giá 13 ngàn một ngày tất nhiên em có thể đóng một cục 3 năm hoặc là em có thể đóng một cục nhỏ hơn bằng một phương pháp khác wow tại nếu mà một cuộc ba năm mười ba nhân ba sáu năm nhân cho ba thì một số tiền cũng hơi lớn em cũng nhân viên văn phòng thu nhập không có cao nếu mà một cuộc tiền lớn vậy thì em đâu có khả năng đóng được hiểu hiểu nhưng mà cái vấn đề ở đây á là cái sự cam kết bản thân mình cái dịch vụ mình đi đến với gym đó thì mình phải mình phải cam kết rằng à mình đi tới với gym là mình đi thời gian vậy vậy còn cách xử lý tài chính làm sao thì đó là bài toán nghệ thuật bây giờ đưa cho em bài toán nghệ thuật bây giờ khả năng tài chính của em một tháng là bao nhiêu thì bây giờ ờ, một tháng thì em ờ, thu nhập cũng khoảng ờ, được ngoài 10 triệu tí ờ. mà chi tiêu gia đình thì cũng nhiều à. nếu mà số tiền mà để dư giả để lo cho bản thân để lo cho để đến với gym thì cũng không có cao lắm không có cao thì mình phải làm cho nó cao tại vì vì sao tại vì em đã nói em thu nhập bây giờ là 10 triệu ngoài mà cũng phải lo cho gia đình nữa tức là đằng xa một gánh nặng cái tại sao để thu nhập của em có 10 triệu ngoài đó một cái vóc dáng em vậy là nhìn xương ống xương tay xương chân này thôi khỏi bàn rồi Đúng không? Cái này chỉ có sim mới cứu em thôi Mà khi em có được một cái ngoại hình đẹp rồi thì cái thu nhập em phải gấp 2, gấp 3 Thì cái đó mới là lý do em đến với sim. Chứ mà mình đến với sim mà mình không thu được cái lợi gì Cái lợi về ngoại hình nó còn cái lợi về tiền bạc ở sau lưng đó nữa Đó Thì bây giờ một tháng bây giờ em à, phải chi tiêu, anh nói thật phải chi tiêu sim Bèo nhất cũng phải là hai ba triệu bèo nhất cho sức khỏe thôi mà cho sim, cho những vấn đề sức khỏe phải hai ba triệu thì mình mới nói chuyện tiếp được chứ còn bây giờ em quá thấp thì có vẻ là em chọn gym á là một hướng đi nó ngọt cho em nhưng mà em không chọn gym cuộc đời nó cũng bế tắc luôn đó em suy nghĩ đi bây giờ một tháng em nhắm em tiết kiệm hay làm dư hay làm thêm được khoản nào được khoảng chừng hai ba triệu một tháng nữa thì mới được chứ còn không được nữa thôi đợi phê quá rồi hai ba triệu một tháng ok thoải mái được một ngoài rồi sẽ vẽ cho em bài toán hai ba triệu một tháng chắc chắn luôn rồi ok qua bên đây bây giờ là 15 triệu đúng không em trả trước 4 triệu rưỡi cho anh em trả trước 4 triệu rưỡi cho anh 4 triệu rưỡi này không cần trả một lần nên nhớ như vậy ok rồi xong rồi mỗi tháng em trả cho anh 2 triệu phù hợp với em rồi mà ví dụ như giờ anh nãy mới nói thêm hai ba triệu một tháng rồi bây giờ mỗi tháng em đã trả cho anh hết hai triệu rồi tiền nữa mà anh muốn thì em đã dành cho sim dành cho sim mình có phí và dành cho tiền tiền tiền tiền ăn đúng không thì mới dành cho gym chứ em đâu thể nào nó lại giờ em ăn mì gói em chạy cơm từng bữa rồi em ở nhà trọ thuê rồi giờ muốn đến với gym đổi cuộc đời em đi học đại học em cũng phải tốn tiền đúng không bây giờ nó thằng em là cái thằng sửa xe vinfast đi chăng nữa thì em cũng phải tốn tiền đi học người ta mới dạy cho em đúng không thì cái đó là cái đầu tư mà em gọi là đầu tư cho nghề nghiệp còn huống hồ đây đầu tư cho sức khỏe em, là nhân viên văn phòng chứ không phải em sửa xe à, anh ví dụ anh ví dụ tức là em làm nhân viên văn phòng thì cũng phải trải qua quá trình tập luyện quá trình học trong trường trong lớp này nọ kia ra rồi thử việc lương này nọ abc ờ, nó mới ra được cái, cái, chức vụ của em mới ra được cái cương vị của em và sim nó cũng vậy phải có, có đầu tư chứ thôi suy nghĩ làm cái gì nữa người như em anh gặp rất là nhiều và cái bài toán anh tính là bài toán tính cho hàng ngàn người khác đến với gym hoàn cảnh họ cũng lá như em thôi thậm chí khổ hơn em nữa mà họ vẫn còn vượt qua được thì ở em có gì đâu khó bây giờ anh đã à, đưa cho em cái gói là bây giờ trước là bốn triệu rưỡi sau á là hai triệu nó phù hợp với em rồi mỗi tháng là em đóng hai triệu đúng đóng 2 triệu phải đóng hoài ừ. mà đóng chừng 6 tháng là hết đóng 6 tháng thôi chứ đóng đóng hoài vậy tính ra là mắc chứ đâu phải là như anh nói là 13 k là cái gói tổng là 15 triệu ok và em đã mà bốn triệu rưỡi này bây giờ thí dụ như em có cách nào em đóng được 2 triệu luôn không không có chứ bây giờ ví dụ như à, bây giờ cái gì bao giờ lần đầu tiên khó khăn đúng không đúng đúng ví dụ em quen bộ bạn gái thì lần đầu tiên nó phải khó khăn à. <laughs> thì bây giờ là lần đầu tiên em đóng cho anh 2 triệu xong rồi 10 ngày sau em đóng cho em hai hai hai triệu rưỡi nữa đó coi như cái khó khăn lần đầu tiên đi thì vượt qua được khó khăn này nó trả nó nó trở nó trở về vấn đề này thì 6 tháng sau em không cần quan tâm tới chuyện tiền bạc phí gym nữa mà anh chỉ quan tâm tới tiền ăn tiền uống gì đó của em thôi đó nó là theo một cơ chế win-win nó phù hợp cho trung tâm của anh và nó phù hợp cho những người có thu nhập ừ, danh phòng như em vậy nếu mà bây giờ em đóng tới 6 tháng ờ à. em đóng 6 tháng là coi như em đã đóng xong cái gói đúng 3 năm của em rồi đúng rồi sau cái khoảng thời gian 6 tháng đó mà em không tập ở đây nữa thì sao không tập ở đây có hai lý do một là em chán em không tập nữa em chán không tập nữa thì em mất tiền cái đó là em không cam kết em em nghiêm túc với người em đó là em phải trả giá cho cái sự hời hỢp của em ngày hôm nay đó và cái thứ hai em nói mà em bận lý do đột xuất em đi công tác ngoài hải phòng đi thăm trụ sở vinfast gì ngoài đó đó hai ba tháng gì đó anh bảo lưu cho em có được bảo lưu được bảo lưu mấy lần anh bảo lưu cho em hai ba lần luôn nói chung là chắc ăn là thí dụ như chừng nào chỉ, chỉ là lý do là tại em chán không tập đúng cái đó là em phải chịu trách nhiệm thôi ừ đúng chính xác anh không thích những anh không thích những người đàn ông mà gọi em là có, có cái suy nghĩ đó đúng chính xác rồi thí dụ như bên anh đóng cửa thì sao bữa nào đóng cửa hoàn tiền cho em chứ làm gì mặt bằng mặt bằng của, sếp anh sổ đỏ sổ hồng nó quăng mạng đùng đùng hết rồi đóng đóng cái gì đóng mà niềm tin nó đóng nó chết nó luôn đúng không nó đóng nó chết nó luôn chứ giờ bây giờ ông một cái một cái business này em nghĩ coi cho thuê không là 300 triệu rồi bây giờ đóng lấy lấy ba trăm triệu nó ăn nên cái chuyện đóng cửa là không bao giờ có tao to gì em biết tại vì em thấy mấy trung tâm khác thì cái vụ mà đóng đó. mấy gói dài hạn này đó. cái tập được tháng hai tháng nó đóng cửa nó thì đúng chính xác cái chuyện đó là chuyện của người ta mà anh đối thủ của nó nên đó là thế mạnh của anh đó nãy giờ anh tư vấn cho em là trên góc độ mà gọi là chia sẻ chứ anh không phải làm sale tất cả những vấn đề này nó anh chia sẻ chia sẻ cho em để anh chọn có phù hợp tại vì anh có kinh nghiệm về cuộc sống anh có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà anh gặp rất là nhiều khách hàng giống em rồi nó nên những cái điều lo ngại của em anh đã gặp một ngàn khách hàng trước đây người ta cũng lo ngại giống em nó nên giải quyết được bài toán này là thỏa đáng giờ thí dụ như em anh anh hỗ trợ em thêm chút xíu nữa thí dụ như bây giờ tổng cái gói này có cách nào kéo dài để hơn 6 tháng không? được nhưng mà lúc đó nó sẽ nó, nó sẽ phát sinh cái lãi nhẹ em hiểu không tức là bây giờ nó thật nó thẳng ra đó là này là vay tín dụng đúng không nó vay tín dụng khi mà 6 tháng nó áp vô cho em là lãi trung hạn ngắn hạn còn trên 6 tháng nó áp lãi trung hạn đó là của ngân hàng nhà nước đúng không được vẫn được à, cái này là đang đang là em đang quẹt thẻ hả quẹt thẻ anh anh dùng cái chữ vay tín dụng thì em có thể là quẹt thẻ em có thể xài xài ờ, master visa hoặc là em có thể vay một tổ chức tín dụng hợp pháp của nhà nước đó như là vậy là cũng có tốn lãi chứ thì đương nhiên tốn lãi rồi chứ nó tông số này anh anh tính cho em là có lãi chưa có lãi 2.2 phần trăm và cái số này cộng thêm 2.2 không không không không không anh đã tính trong đây luôn rồi anh đã tính một có cuối cho em rồi à. đúng không lãi 2,2 phần trăm là win so với em bây giờ nói cho em nè cái vay tiêu dùng và vay tín dụng vay dịch vụ là cái chuyện đó bình thường trong xã hội mẹ thằng mỹ nó còn vay mua nhà ba chục năm kìa nó vay mua xe cũng 10 năm kìa nó lãi tín dụng ngập đầu đó kìa mà suốt cuộc đời này nền kinh tế việt nam là bằng được mỹ chưa mỹ nó sống như đó thì bây giờ mình cũng vậy thôi nó lạ so với em thôi đâu phải lạ so với thế giới cái cái gói này có dễ vay không trời đất ơi không được trả tiền cho em anh đối tác lớn mà khách hàng vô bbt vô thl làm cái đối tác lớn việc cái một đó mà anh đã bao hàm hết tất cả những rủi ro của em hết tất cả rủi ro anh anh chia sẻ cho anh không bán anh ghét những màn mà miệng mà muốn mép mà nó không làm được vấn đề em chỉ cần cái đề quan trọng nếu mà anh chọn gói 6 tháng thì cái cái khoảng 1 triệu phải một một triệu chín này là quan trọng đúng không quan trọng em cố gắng ừ ừ thà mình mượn ở ngoài tháng đó mình kẹt quá mình mượn ở ngoài hay là mình làm gì đó mình trả được cái này là xong mình trả được cái này là xong không có đề gì hết thì sau 6 tháng đó mình bắt đầu mình à, gói gói ngược lại mấy cái này đúng không sau 6 tháng gói gói ngược lại là mấy này là sao ý là thí dụ như bây giờ tháng này em có được triệu rưỡi à cái em mượn đâu 400 nữa cái đợi tới tháng thứ bảy em kiếm 400 em trả lại cho này à đúng chuyện đó chuyện bình thường đó chuyện đó chuyện bình thường từ tháng thứ bảy là em chống được em bỏ được khoản này ra rồi chính xác trong vòng 6 tháng thôi còn em trả trước càng tốt ví dụ à, tháng sau trúng lô xe nào tới nó, nó biêu biêu này nọ kia hay là làm văn phòng tăng ca gì đó ờ, ok thì khỏe nhưng mà tại sao đưa về cái này tại đưa về này nó cũng có lợi nó có 13 ngàn ca ca một ngày thôi bây giờ một tháng triệu em tập cũng được nữa đúng không em đưa một tháng triệu cho anh anh cầm tháng triệu của em nhưng mà giữa hai người đàn ông cần làm chuyện đó không không em em không cảm thấy mệt anh cũng cảm thấy mệt tốn thời gian quản lý này nọ kia nó trả có lợi cho em một triệu một tháng đúng không một triệu thì là một là một ngày là ba chục k so với một ngày 13 k anh chọn nào nó lãi quá nhiều cái này chỉ có hai phần trăm thôi hai phẩy hai phần trăm hai phẩy hai phần trăm còn cái từ từ 13 k lên này em nhân coi nhiêu phần trăm đúng không nó hai trăm mấy chục phần trăm luôn em nó hai trăm mấy chục phần trăm luôn ai đi làm chuyện này đúng không nếu mà làm chuyện này thì nó không theo quy trình anh cũng không có tốn thời gian 15 20 phút lên trên kia với em mà cũng giới thiệu em tất cả thứ mà em cũng không bỏ thời gian đây ngồi nghe anh tư vấn đó nên anh đưa cho em về một cái là hợp lý nhất mà nó phù hợp với em anh mới đưa anh không bao giờ đưa một cái mà khách không phù hợp với với, với, với, với em anh đưa làm gì nó đâu có được gì đâu thì rồi bây giờ ví dụ như ờ, giờ ký hợp đồng thì em cần hồ sơ gì để làm cái này cái hồ sơ này đúng không cái hồ sơ bây giờ là giờ bây giờ em à, à, em em em, à, em có bốn triệu rưỡi thì em, em trả trước phần bốn triệu rưỡi của em không có bốn rưỡi em cọc 2 triệu đó hoặc 1 triệu cũng được đó em cọc nhiêu cũng được đó rồi em cọc để đây rồi ngày mai em tới em tập đó thì á, em chụp hình chứng minh dân rồi ok chứng, chứng minh nhân dân với số điện thoại đó anh sẽ làm hồ sơ cho cho cho chị chuyển qua bộ phận tín dụng của lo vấn đề này đó nó duyệt hồ sơ nhanh lắm trong vòng ngày có à cái này nếu mà em trả đúng chính xác là không có phát sinh gì đúng không chắc chắn em yên tâm đi anh công ty lớn nằm đây này nọ gì đâu có gì một cái gói 15 triệu của em đúng không ví dụ 15 triệu của em mà nó sai những lời nói rồi này nọ bóc phốt rồi tùm lừa dưa hết nó lỗ hơn 15 triệu nữa <laughs> nó cái này nó bình thường nó rất là nhiều người rất là nhiều trường hợp thậm chí 70 triệu nói chung 100 triệu quay đầu thì người ta thường sử dụng cái này tại vì không ai có được cái lượng tiền mặt lớn đó mà người ta phải trải qua hàng tháng hàng tháng hàng tháng, hàng tháng họ mới có rồi bây giờ có 500 đặt trước mai em quay lại rồi được luôn em lấy à, hồ sơ tôi ra đặt, đặt cọc trăm trăm cho anh cây này em chỉ có 500 ngàn tại vì sáng đi làm cầm không sao trời ơi chị nói chuyện bình thường em ơi đúng không mình gặp nhau là cái duyên mình đến được hết với nhau trong gói 3 năm là là cái nợ Đúng không nhưng mà cái này là cái nợ giữa trung tâm với em à, anh thích cái nợ đó rồi giờ chốt kèo nha mấy em làm à, quy trình đi chứ à, anh quay video nhiều quá nó hết pin rồi được rồi hay thì mua súp đi ba like xe là đương nhiên rồi Coi chùa hoài